Thân chào đến tất cả mọi người, đã và đang đồng hành cùng Thu Ni Podcast. Có nhiều người đã hỏi mình, trong những lần phỏng vấn, và có một bạn phát biểu như vậy. Khi tôi có cơ hội đi du học ở châu Âu, có một điều làm tôi băn khoăn ngay từ ngày đầu tiên đặt chân lên đất bạn, là việc người Việt chúng ta thích sử dụng tên tiếng Anh, thay cho tên tiếng Việt của mình. Những tên tiếng Việt như Huy, Long, Hùng, Hải, Tâm, Loan, Hằng, Hòa, nếu bỏ dấu, thì người Mỹ vẫn phát âm rất dễ dàng. Tuy không chuẩn 100% như người Việt phát âm, nhưng dù sao, cũng là tên do cha mẹ đặt cho mình. Tại sao lại phải đổi tên của mình, chỉ vì để người khác gọi cho dễ? Ngoài việc dùng tên tiếng Việt, chúng ta còn có xu hướng dịch tên các món ăn sang tiếng Anh mà thoạt đầu nghe không hiểu là cái gì, bếp nốt đồ sao, phở bò, rice paper, bánh tráng, mung kết, bánh trung thu, fix sauce, nước mắm, shrimp pass, mắm tôm. Tôi hy vọng, tôi đăng bài viết của tôi, để những ai đang có những quan điểm trái ngược, sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại làm như thế, và cũng tự giải đáp câu hỏi mà tôi đã nhiều lần được nghe trong những phiên thẩm vấn. Tại sao lấy tên thương hiệu Cronise Podcast? Có rất nhiều bạn rất thắc mắc rằng thương hiệu Cronise nhằm cạnh tranh với McDonald's. Tại sao? Lấy tên thương hiệu Cronise Podcast. Trước tiên mình sẽ giải thích theo thứ tự, từ ngữ sau đây. Từ MC, có nghĩa là gì? MC là viết tắt của ma. Các tên bao gồm chữ viết tắt này thường được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái là ma, ví dụ, Kadam thường được sắp xếp theo thứ tự từ bảng chữ cái là Macadam. Ma là từ Gaelic, tiếng Gaelic của Ireland, và Scotland, có nghĩa là con trai. Nó thường được sử dụng trong tên gia đình, theo sau là một danh từ, thường là tên nam, trong trường hợp sở hữu cách, Mạc Đông Nai Lai, có nghĩa là con trai của Đông Nang. Mạc Néo, có nghĩa là con trai của Ni An. Dạng tiếng Anh, Anh hóa, bị cắt xén của những tên như vậy là những tên mà chúng ta thường gặp nhất. Chẳng hạn như McDonald, Macon, Marcel, McNay, trong đó Mark cũng có thể được viết là MC hoặc phát âm từ tiếng Anh là M. Tiếp tục nói từ do nghĩa là gì? Do được viết ra từ họ đổ. Bởi vì ở Âu Châu họ không có dùng từ bỏ dấu, cho nên họ đổ bị thanh lọc thành do. Nguyên do nào họ đổ được đưa vào? Vì bước khởi hành có hai người cùng muốn hợp tác làm chung với nhau. Cô họ đổ này đổi ý và cô ta tháo lui sau khi tên tiệm đã được phê chuẩn. Tại sao dùng từ Nien? Khi cô họ đổ không muốn đồng hành để tạo thương hiệu này, thì đương nhiên người còn lại mang họ Nguyễn vẫn tiếp tục điều hành thương hiệu này. Như đã nói ở phần bên trên, người Âu Châu không dùng từ bỏ dấu, cho nên Nguyễn được chuyển hóa thành Nien. Đồng thời, người Châu Âu không phát âm được vần Nguy, nhưng khi họ phát âm từ Nguyễn thì ta có thể hình dung ra từ Nien. Nhưng tại sao lại có chữ S, viết theo Codonai? Trong văn học của Mỹ Châu hay Châu Âu, chữ S được viết cuối một từ để nhấn mạnh số nhiều hay còn là đa số. Nếu S có dấu phẩy bên trên chữ S thì tượng Codonizer sẽ luôn đi đôi với một từ thứ hai như podcast. Lúc này, S sẽ có nghĩa là sở hữu và nối kết hai từ với nhau và trực thuộc cùng biểu tượng Kết luận về thương hiệu, Codonizer Podcast. MC do Nien S. Podcast. Đa số những doanh nghiệp là những người phái nam làm chủ. Cho nên từ MC tạo thêm thế lực cho một doanh nghiệp. Hai họ Đỗ và họ Nguyễn đã có tư duy cùng đồng hành. Chữ S hay chữ S, dấu phẩy trên chữ S, biểu tượng số nhiều hay dùng để kết nối hai từ liên kết. Chú ý, từ podcast mình đã nói từ tập 1, podcast. Đây là kết luận của thương hiệu Chroniser Podcast. Là gì? Chroniser Podcast nói nhiều về ẩm thực, công thức, sơ chế, đời sống, sức khỏe và bữa cơm gia đình. Đồng thời, công đoạn trong ẩm thực luôn truyền cảm hứng đến những người muốn vào bếp. Thay vì đi vào nhà hàng hay những quán ăn vỉa hè. Cronai bán hàng thực phẩm trên mạng, Codonai.com Codonai sẽ có bán hàng thực phẩm trên mạng. Hiện tại, trang web codonai.com đang chỉnh sửa và sẽ đưa những mặt hàng quen thuộc trên trang mạng codonai.com. Đồng thời, Codonaiser Podcast đã và đang tải lên kênh youtube.com Codonaiser, những công thức Á hay Âu. Mời bạn đón nghe. Codonaiser Podcast rất vui khi có nhiều người đăng ký kênh, chia sẻ kênh Cronai Podcast và Thuni Podcast. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã và đang ủng hộ kênh Cronai. Chào thân mến. An Thuni Nguyễn, Anh Thư Ngày 5 tháng 4, 2023